nhưng mà cái lượng nhiệt mà truyền xuống cái đầu cảm biến này nè nó không đủ thì bếp nó sẽ không khóa <coughs> khi mà bếp thực hiện xong một cái nhiệm vụ của nó thì cái đèn ở đây nè nó cũng sẽ chớp đỏ